ủa, ủa, ủa cái tí gì ạ à? ủa thành công rồi trời đời đợi đợi. ơi ơi cái thằng kia cái thằng bịt mặt kia ui trời ơi mấy bạn ơi mình phát hiện ra rồi có một thanh niên đang ở trên nhà của mít dịch và thanh niên này bịt mặt chắc chắn là ăn trộm rồi ơi cái thằng kia xuống đây mày ui tao xuống cái thằng không bịt mặt kia tao không xuống hay làm sao à ủa cái thằng này là ai tao ủa khoan từ đưa mình đọc cái tên của nó coi hả cơ mặt ngu trời cái hàng này cái cái cái cái cái cái cái hàng này là cái hàng mà lần trước nó nó đặt bơm trong ngôi làng của mình hả bạn ơi ồ có phải nó không ta tại lần trước mình nhớ hình như là cái hàng đặt bơm nó cũng tên là cái gì mặt ngu á ồ hình như là nó rồi ơi hàng kia mày mày nè con đó thôi ta đã hack được toàn bộ hệ thống của cái nhà này tối nay thằng vịt nó livestream ta sẽ thả virus vô ai <laughs> ai cái tên kia cái tên hacker mặt ngu kia ngươi nói gì cơ Ngươi dám hack máy tính của anh Dịch hả Có có có, có giỏi xuống đây ta là công an người ta sẽ bắt ngươi Xuống đây nhanh lên Mày là thằng nào Mày điên ngay là thằng nào À mày màu xanh mày là cái thằng nhà xanh xanh bên cạnh đó À thằng Phong cận TV Thú tài nhất vũ trụ điện ảnh Marvel Rồi ờ, tao biết mặt mày rồi À <laughs> cái thằng này láo mấy bạn ơi mình là Phong Cận TV đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world Mà nó dám kêu mình là xấu trai nhất kìa bạn Trời ơi Nói chung là tao không cần biết Nhưng mà tao nghe cái tên của mày là cái gì mà hacker mặt ngu là tao biết là mày là mặt ngu lắm đúng không Ai mà biết được Vì tao là tên là hacker mặt ngu Tao tên là hacker đẹp trai Gì mà hacker đẹp trai Rõ ràng cái tên của mày là hacker mặt ngu kìa Có giỏi xuống đây nói chuyện Đứng ở đây nó mỏi cổ à Xuống đây nhanh lên thôi bạn ơi Không còn lâu tao mới xuống ngu thì tao xuống Ủa mày sao nào Mày nhiều chuyện ông mày thích nhiều chuyện ông À, à mày ơi á Mày không xuống mới hack được một cái máy tính mà đã có thằng nhiều chuyện rồi Mày chết chết tới tao rồi mày xong rồi Mày không à, xuống Mày không xuống thì tao lên tao bắt mày Thằng kia Ủa sao mày mập mày đi lẹ Ê mày kêu ai mập trời ơi các bạn ơi Nó dám xúc phạm mình Nó kêu mình mập mấy bạn ơi À mày còn xúc phạm cả công an phong cận nữa hả Mày mày mày mày láo rồi ha à, thế à? à mày là công an phong cận này trời ơi thằng thảo làm gì có ai công an mặc đồ này giờ mày muốn mày muốn ừ. gắt gắt tao mày muốn gắt không mày muốn không ờ, muốn không, ôi, ờ, ờ, trời, thằng này nó cũng có súng ôi, bạn ơi. ôi, à mày còn tàn trữ vũ khí nữa nói chung là ta chính là công an mặc dù là ta không mặc đồ công an nhưng mà ta ta tự nhận ta là công an và ta là người bảo vệ hòa bình cho cái làng hero team này ta đến đây là để bắt những tên phá hoại như ngươi ngươi chính là cái tên là đặt bơm nhà ta đúng không đối ta đấy không phải là phá hoại đối ta đấy là đam mê ông ta ờ. được sống với đam mê của mình bây giờ ngươi mới bắt ta gì thôi còn lâu muốn sẽ tay mà ảo thuật không? ảo thuật cái gì mà ảo thuật mà ờ, khoan Trước khi ta bắt ngươi, ta phải xem cái mặt của ngươi coi cái mặt của ngươi có ngu thiệt không đã. Xem mặt của ta, có lâu ta mới cho ngươi xem mặt của ta. Đâu đâu đâu. À, ta hiểu rồi. Trên đầu của ngươi đang đội một cái thùng xốp, ngươi muốn che cái mặt ngươi lại bởi vì mặt ngươi ngu lắm đúng không? Cho nên ngươi phải che lại đúng không? Mặt ta quá đẹp trai bỏ ra là ngươi phát ói, ngươi phát ói. À quên nhầm mợ ý lộn bỏ qua qua là ngươi ngươi ngất ngu á. Không ta chút ra không cho ngươi xem đâu. Ngươi muốn bắt ta gì có đâu <laughs> ta bắt à, ngươi bây giờ nè. Quân bay lắc kìa, máy bay lắc kìa đụng vào khủng long kìa. Đâu đâu, đâu khủng long đâu máy bay đâu ủa, ủa rồi ui ở cái hàng kia cái hàng kia đứng lại cái hàng kia à, đứng lại à, à, mày mày mày mày ơi ai, té bắt được bắt được bà đơ đuổi bắt được em không bắt được anh chó ờ, ờ, cái hàng này láo nha ôi các bạn ơi cái hàng này cái hàng này nó nó có nó có cái gì ta nó có cái cái tơ nhện y hệt như Spiderman nó chạy nhanh quá bạn ơi đúng là hacker nó chạy nhanh ghê luôn á mình không dí được nó ui tức cái giờ ui, xém nữa là mình lập được công lớn rồi Này, nói chung là mình sẽ cố gắng đi bắt cái hàng này bạn ơi nếu như mà mình mà bắt được cái hàng hacker mặt ngu này á thì bảo đảm anh dịch sẽ gọi là khen thưởng cho mình và bầu mình lên làm trưởng tim luôn đó sau đó mình sẽ cho anh dịch xuống làm phó tim <laughs> ok ôi tức quá cái cái càng này không bắt được nó tức quá tức quá thôi mình phải ráng mình gai bẫy mình bắt nó mới được ai trời ơi là trời tức quá mà <laughs> nói chung là hôm nay mình đã gọi là cảnh báo cho mấy chú công an ở trong làng hero team biết về cái thằng hacker này rồi các bạn ơi bảo đảm với các bạn là trong vòng một hai ngày nữa là thằng hacker này chắc chắn sẽ bị bắt cho mà coi bởi vì sao bởi vì mình là phong cận tv đẹp trái hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh công an <laughs> cho nên là không thể nào mà tha thứ cho cái thằng hacker này được hay thôi bây giờ mình tiếp tục gọi là đi vòng vòng coi biết đâu mình gặp lại nó là sao đúng không ok đi vòng vòng vòng coi uhm. Ừ phải không ta? <laughs> thằng <laughs> hacker kìa Ai, hôm nay tao tuyên bố tao sẽ đốt luôn cả cái chung cư này Hai hôm bữa mình dại quá Mình đặt bom có mỗi phần chân rồi à. thằng ra nó không đổ hết Hôm nay tao đặt từ trên đầu đặt xuống nè à. Tao sẽ đốt hết luôn cái chung cư này <laughs> Ôi thằng cơ rồi cơ rồi mình mới được thấy nó trên đây mà ta À, à, à, à, <laughs> Thằng hacker mặt ngu kia Ta tìm thấy ngươi rồi Lần này ngươi đừng hòng chạy thoát Bởi vì ta đã có được cái gọi là công an đã cấp cho ta một cái sợi tơ nhọn của tơ của gì Của Spiderman Ta có thể bay theo ngươi rồi Ngươi không trốn được ta đâu à, Trời ơi xin chào thằng xanh mặt ngu làm sao mà mi mới có thể chặn được ta được giới thiệu cho ngươi biết là nhìn là công trình mỹ thuật thẩm mỹ ở ta một nghìn năm văn hiến là nói gì đâu đó tao sẽ đặt hết bom quanh đây lần này nha không thể nào mà chống đỡ như lần trước đâu kỳ này tao cho sập luôn công tư cho nuôi cái chung cư này luôn cái tên này láo à lần trước ngươi đốt cái cái bên dưới nhà của ta ta sửa cực kỳ khổ luôn lần này ngươi còn gọi là tính là, là phá hủy thêm gọi là thêm nữa hả cái tên này <laughs> ờ, ta ta ta ta ta nói nha ngươi không được đốt cái chưa chạy ngươi Giám đốc là việc của ta Làm gì ta à, Cái thằng này lão thiệt Ê dừng dừng dừng dừng dừng lại nha Không được manh động nha Đứng im đó Để ta lại gần ngươi Đứng im Đứng à, mày lại gần tao mày lại gần tao mày đi tao gạt gà cái là mày mày mày nát luôn nhà không mày tức không à, à, à, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh à, bình tao không xuống mà tao không này nè mày mày muốn không à, bình tĩnh anh hacker đẹp trai anh hacker đẹp trai bình tĩnh bình tĩnh tao lao lớp 1 đến lớp 5 tao còn chưa sợ tao sợ gì cái đầu xanh nhà mày à, cái thằng này láo mày rồi nó dám kêu mình là cái thằng đầu xanh ờ mà đúng rồi cái đầu mình nó màu xanh mà ta ờ nhưng mà tức quá ủa mà khoan cái cần gạt này là gì đây ôi ôi cái cần gạt đấy thì là, công tắc mở kia là công tắc đóng tắt nó đi chứ làm sao ngu hỏi gì mà dốc thế à ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, À lộ rồi nha Có nghĩa là ta chỉ cần gạt cái cần gạt này xuống Là mấy cái quả bơm này sẽ không nổ được đúng không Tưởng gì Đừng đừng cấm ngay chỗ đó nha Trời ơi đừng đừng đừng Rồi Tưởng gì ok đập nó ra đập nó ra luôn nè Ủa cái gì ôi à. bị lừa rồi ai trời ơi hoàng ơi thì ra cái công tắc đó chỉ là một cái bẫy thôi thằng hacker nó cố ý rồi là cho mình lại gần đó để nó hất tung mình ra bạn ơi cái thằng này láo thật nó để cái lò xo bên dưới à, ừ cái thằng này láo quá ta ủa mà khoan nó có làm gì trên đó chưa vậy hãy nhìn đây Ê, cái gì vậy ôi bom nổ rồi ôi rồi xong luôn banh chành leo lên leo lên leo lên xem leo xem cho cái thằng hacker này trời ơi lại tiếp tục bởi làng rồi bạn ơi à, trời ơi là trời banh luôn cái gaming house lần thứ hai à. trời ơi phong cận kiwi bày đặt làm cảnh sát một đồ xanh bị lừa thổi nóc nông này thôi cái thằng hacker bạn đi đây à, hay, cái thằng hacker đứng lại trời ơi bạn ơi mà ờ, không ngờ rằng là một người thông minh như mình lại bị cái thằng hacker này gọi là lừa bạn ơi không thể nào chấp nhận được kể từ bây giờ mình sẽ không làm công an nữa tại vì làm công an gọi là làm công an thì không thể nào mà chống lại được với mấy cái thằng này bạn ơi tại vì công an chỉ có thể bắt cướp thôi còn riêng về hacker á thì mình phải gọi là trở thành một người thông minh hơn để mình bắt được nó mình sẽ trở thành thám tử lừng danh co phong oh, mình thích đọc truyện conan lắm mình quyết định sẽ trở thành thám tử lừng danh co phong các bạn ơi ok à, ở những tập sau Hy vọng rằng những tập sau mấy bạn sẽ thấy được sự thông minh của mình Ok, mấy bạn nào mà muốn những tập sau mình sẽ trở thành thám tử lừng danh co phong Thì các bạn hãy đừng quên bình luận cho mình biết nha Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video cũng đã dài rồi Mà mình phải đi sửa lại ngôi làng đây chứ nó phá hủy cái chung cư của mình nữa rồi Tức quá Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha Và trước khi kết thúc video này các bạn đừng quên lại để cho mình một like nè một xe nè và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình và cũng đừng quên là hãy có bên kênh youtube của các thành viên của hero team để đăng ký họ cho mọi người nha anh em ờ, tất cả hacker đều quá mà ok tạm biệt mọi người bye bye yêu anh em phải nồi